thân mến, vậy là ở clip trước thầy cùng Toliha đã giới thiệu đến các em các công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông và một số ví dụ liên quan. Ở clip này thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật và một số ví dụ liên quan thì các em cùng tập trung với thầy nhé. Thứ nhất này, các em nhớ thầy này để xác định được chu vi hoặc là diện tích hình chữ nhật thì đầu tiên các em cần phải xác định cho thầy kích thước của hình chữ nhật. Tức là gì? Là các em phải xác định được độ dài của hình chữ nhật độ lớn của chiều dài hình chữ nhật và độ lớn của chiều rộng của hình chữ nhật và ở đây thầy có là độ lớn chiều rộng hình chữ nhật là a và độ lớn của chiều dài hình chữ nhật là b thứ hai là các em phải cần nhớ thầy công thức thì công thức tính chu vi chúng ta bằng hai lần tổng chiều dài cùng chiều rộng còn công thức tính diện tích của thầy bằng tích của chiều dài và chiều rộng được thế nào thì trên đây chúng ta đó đây là hai công thức để chúng ta xác định được chu vi và diện tích của hình chữ nhật Tuy nhiên để các em có thể hiểu và vận dụng tốt được nó thì bây giờ thầy cùng với các em chúng ta sang một số ví dụ sau đây. Để các em có thể hiểu và vận dụng tốt được nó thì bây giờ thầy cùng với các em chúng ta sang một số ví dụ sau đây. Thì các em tập trung này. Ví dụ thứ nhất nhé. Người ta yêu cầu các em tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật. ABCD biết AB bằng 4 cm và BC có thể bằng 6 cm. Thì các em tập trung cái thầy này. Đây nhá, thầy chụp cái hình như sau. Đấy, thầy vẽ cái hình minh họa cho các em dễ nhìn được thế nào. Thế thì trong hình này thì chúng ta thấy rằng là người ta cho em AB bằng 4 cm đây AB của em bằng 4 cm đúng không nào người ta cho em BC bằng 6 cm đúng không nào bây giờ đề bài yêu cầu tính chu vi và diện tích thì các em cần phải nhớ công thức chu vi hình chữ nhật là gì là bằng hai lần tổng chiều dài cộng chiều rộng tức là a cộng b diện tích hình chữ nhật của ta là gì diện tích hình chữ nhật của ta bằng tích của chiều dài nhân chiều rộng đúng chưa vậy các em chỉ cần dựa vào hai công thức này cộng với dự kiện đề bài cho thì chúng ta sẽ dễ dàng ta làm được ngay đúng không nào không hề khó nhưng mà các em cần phải nhớ công thức nhá vì nhiều bạn ta không nhớ công thức là các em không làm được đâu và chúng ta có như sau chu vi nghịch nhật ABCD thì chúng ta có bằng hai lần tổng chiều dài cộng chiều rộng là bằng 20 và diện tích của hình chữ nhật ABCD bằng tích của chiều dài và chiều rộng và bằng 24 cm vuông được chưa nào đấy và các em mới thấy rằng là à không khó đúng không cái quan trọng nhất ở đây là các em cần phải cần phải gì nhỉ các em chỉ cần phải nhớ công thức và xác định các yếu tố của hình chữ nhật là số 2 cho tiếp tục tiếp tục chúng ta sang ví dụ số 2 ví dụ thứ hai chúng ta như sau người ta cho một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 15 chiều rộng là 10 như hình dưới cổng vào có độ dài bằng phần 3 cổng chúng ta dạng dài bằng phần 3 chiều dài lớn bằng phần 3 chiều dài phần còn lại là hàng rào em tập trung này người ta cho đây là cổng nhé phần này phần cổng này còn phần hàng rào chúng ta là thế này đây phần hàng rào ta bao quanh mảnh vườn hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét được chưa người ta yêu cầu tính xem là để bao quanh khu vườn này thì cần bao nhiêu mét hàng rào được chưa rồi ok các em nhìn hình vẽ thầy như sau này bắt đầu thầy với các em cùng phân tích nhá thì các em bước đây là thầy nhá khi mà người ta bao quanh tức là em nhớ này nếu như bao quanh toàn bộ mà không trừ cộng thì các em thấy rằng là chiều dài của hàng rào tính là chính là chu vi của hình chữ nhật đúng nào đây là chính bằng chu vi của hình chữ nhật đúng nào các em tuy nhiên ở đây người ta lại là trừ ra cổng có độ lớn bằng 1 phần ba chiều dài tất cổng chúng ta làm đây này đây là trừ ra phần này là phần cộng này được chưa và phần cộng này của tay này bằng 1 phần ba chiều dài tức là một phần ba của cái 15 mét này này ok chưa một phần ba của cái 15 mét này tức là người ta trừ ra 5 mét để làm cổng vậy bây giờ người ta yêu cầu các em là tính chiều dài của hàng rào bằng bao nhiêu thế thì lúc này các em thấy rằng là các em chỉ cần tính cả chu vi hình chữ nhật này thôi được chưa xong trừ đi phần cộng này là xong đúng nào các em nó nó rất đơn giản thôi không hề khó nhá các em không hề khó. và cụ thể là chúng ta có như sau đầu tiên là các em tính độ rộng của cộng với thầy là bằng 1 phần ba chiều dài thì chúng ta lấy 15 chia 3 bằng 5 mét chu vi của khu vườn cái tính chu vi toàn bộ khu vườn được rồi thì bằng 2 nhân với tổng chiều dài cộng chiều rộng là 15 cộng 10 thì bằng 50 mét chiều dài của hàng rào thì chúng ta chỉ cần lấy chu vi của khu vườn là 50 chúng ta trừ đi 5 bằng 45 mét vậy rất đơn giản chúng ta tính ngay được là là gì nhỉ là chiều dài của hàng rào thôi đúng không nào các em đó rất đơn giản đúng không tiếp theo thầy và các em chúng ta sang ví dụ à, số 3 đúng không ta sang ví dụ số 3 nào ví dụ số 3 là ta sau mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới được chưa người ta cho hình dưới này thì các em thấy rằng đây là phòng khách được chưa đây là phòng ăn phòng ở bếp bạn phòng ăn và bếp đây là hành lang và đây là webcam tức là nhà vệ sinh được chưa người ta yêu cầu tính diện tích mặt sàn ok được nào em người ta yêu cầu em là tính diện tích mặt sàn đây thế thì thực ra các em thấy rằng là mặt sàn này của chúng ta là hình chữ nhật ừ, mà thầy đã nói với em rồi các em muốn tính diện tích hình chữ nhật thì yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là các em phải xác định cho thầy là kích thước của hình chữ nhật tức là kích thước của mặt sàn thứ hai là các em phải nhớ công thức tính diện tích của hình chữ nhật được chưa nào và các em mới thấy rằng là phòng khách chúng ta là 68 phòng ăn chúng ta là 66 được chưa tức là chiều dài này này của chúng ta này là bằng 8 chiều dài này bằng 8 này chiều rộng là bằng 6 này và phòng ăn là kích thước là 66 thì phòng ăn này của chúng ta này là hình vuông vậy rất đơn giản chúng ta sẽ xác định được là độ dài của hình chữ nhật thực ra chính bằng đây nha thầy sẽ viết này cho các em nhìn này rất đơn giản đâu không có gì cả thì các em tập trung nhá thì các em cứ đây thầy thì đầu tiên này các em nhìn đây nhá đầu tiên chúng ta thấy chiều độ lớn của cạnh này có thể bằng 8 này độ lớn cạnh này có thể bằng 8 được chưa ok đợi thầy chút nha ok chưa nào độ lớn cạnh này có thể bằng 8 được chưa độ lớn này bằng 8 mét đơn vị là mét nào độ lớn cạnh này có thể là 6 mét được chưa độ lớn cạnh này có thể là 6 mét luôn ok chưa tương tự độ lớn cạnh này bằng 12 mét độ lớn cạnh này bằng 2 mét và độ lớn cạnh này có thể bằng 2 mét ok chưa nào thế thì em nhìn vào các kích thước đề bài cho ấy, thì em thấy rằng là chúng ta rất dễ dàng chúng ta tính được chiều dài của hình chữ nhật của chiều dài của mặt sàn vì ở đây có thể là 8 mét này ở đây là 6 mét này ta cộng vào là ra 14 mét thì chúng ta tính được ngay chiều dài mặt sàn ở đây là 6 mét này ở đây là 2 mét này chúng ta tính vào là chúng ta tính được ngay chiều rộng của mặt sàn thôi và sau đó chúng ta chỉ cần tính chu vi và tính diện tích dùng công thức diện tích là bằng a nhân b là chúng ta ra ngay được diện tích mặt sàn đúng không ạ Đấy, rất đơn giản đúng không Đấy, phân tích đề các em vẽ ra vẽ hết ý thức ra là các em ok ngay đó và bây giờ chúng ta sẽ làm các tập trung này đầu tiên là chiều dài mặt sàn chúng ta sẽ có là 6 cộng 8 bằng 14 mét chiều rộng mặt sàn chúng ta là 6 cộng 2 bằng 8 mét vậy yêu cầu tính toàn bộ phần diện tích mặt sàn chúng ta chỉ cần là chúng ta nhân hai giá trị này với nhau thì bằng 112 mét vuông thôi đấy các em thấy chưa vậy thực ra là đối với những cái bài toán như thế này thì cần một chút tư duy đó để các em xác định được chiều dài mặt sàn và chiều rộng mặt sàn sau đó áp dụng công thức diện tích cho thầy cho nên thầy nhắc lại các em một lần nữa là khi các em làm là các em phải nhớ cho thầy để xác định được diện tích hay là chu vi của hình chữ nhật thì điều đầu tiên là các em phải nghĩ đến là các em phải xác định cho thầy là kích thước của nó trước sau đó các em phải nhớ công thức để các em biết vận dụng là ok được chưa đó vậy bây giờ thầy và các em chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 4 thôi ok ví dụ số 3 cũng không hề khó số không chúng ta chỉ cần tỉnh táo một chút là ok ngay ví dụ bốn cái sau bác hôi muốn lát một nền trong một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 8 m chiều rộng là 4 m loại gạch lát nền được sử dụng kích thước là hình ờ, là gạch hình vuông có cạnh là bằng 40 cm hỏi bác hôi phải sử dụng bao nhiêu viên gạch coi mảnh vỡ là không đáng kể tức là người ta bỏ qua phần mảnh vữa đi được chưa thì đây em nhìn đây đây đây là một ừ, căn phòng em thấy là cái phần thầy bôi màu vàng này thì nó chính là mặt sàn còn đây là phần viên gạch và phần mặt sàn này thì chắc là các em biết rồi người ta đã cho kích thước rất cụ thể rồi tức là gì người ta cho em là chiều dài là 8 mét đây là chiều dài này là 8 mét chiều rộng này người ta cho em là 6 mét được chưa và viên gạch này là hình hình vuông cạnh bằng 40 cm được chưa nào các em và người ta yêu cầu em là xem là cái để lát được sàn của căn phòng này thì cần bao nhiêu viên gạch này thực ra để các em làm thì nó không hề khó thì đầu tiên nhé các em nhớ này đầu tiên là các em cần phải tính diện tích của sàn trước diện tích của sàn trước diện tích của sàn thì rất đơn giản là chúng ta lấy dài nhân rộng thôi đúng chưa nào thì chúng ta lấy dài nhân rộng tức là chúng ta lấy 8 nhân với 6 và đây chúng ta có bằng 48 mét vuông ok chưa sau em tính diện tích của viên gạch ok chưa đó bảo hồi chấm này khi em có diện tích sàn và diện tích viên gạch rồi thì em biết cần bao nhiêu viên gạch để lát được phòng này thì em chỉ cần thế lấy diện tích của sàn em chia cho diện tích viên gạch là xong hiểu nào các em đó và cụ thể chúng ta làm đấy cụ thể chúng ta sẽ làm như sau cho nên thầy nói với các em á nó không hề không hề khó nhưng mà các em phải cần lưu ý chúng ta mới làm được nào chúng ta có nhìn nha thầy có là đây thầy có là diện tích căn phòng hình chữ nhật là thì bằng 48 mét vuông rồi thầy tính diện tích viên gạch hình vuông là bằng 40 bình là bằng 1.600 cm vuông chúng ta đổi từ cm vuông sang mét vuông là bằng 0,16 mét vuông và lúc này chúng ta cần thực hiện phép chia như cái phần phân tích trước của thầy là thầy lấy diện tích của căn phòng chúng ta chia cho diện tích của viên gạch là ra ngay là vòng 300 viên vậy để lắp được căn phòng này thì bác Khôi cần 300 viên gạch với kích thước là 40 40 tức là 40 cm đấy được chưa đấy các em thấy có khó đâu nhưng mà khi mà chúng ta không làm á là chúng ta rất khó để chúng ta vận ờ, nhớ thứ nhất là chúng ta khó nhớ công thức trước hai các em vận dụng công thức nhiều khi nó vẫn không thành thạo nhá nhớ rồi nhưng vận dụng được không thành thạo không vâng. rồi ok chúng ta sang ví dụ số 5